trong một gia đình Vậy con phải trọn hiếu Tất nhiên là không làm điều nhục tổ hổ tâm, Tức là bổn phận một tín đồ Hay nói đúng hơn là Một môn đệ xứng đáng của Đức Chí Tôn đó vậy Phu phụ can Chồng là người cầm diền giữ lái Đặng đưa một tiểu gia đình đến chỗ đạo Đức Thanh Bạch Tất nhiên là bổn phận của cơ quan hành chánh đó vậy Vợ là người tùng theo chồng để giúp an sự nghiệp Tạo nên hạnh phúc của một gia đình Tức là bổn phận của bảo cô quân đó vậy Vậy ngũ thường thì nhân Là phải biết nghĩa đồng sanh Biết tình đồng hưởng âm dương chi khí chẳng để lòng sái loạn chân truyền tất nhiên là phải trọn dân theo luật công bình bác ái nghĩa là phải biết trọn phận người để tạo nên danh vọng giá cao tức là phải giữ nên phạm hạnh mà nhìn rõ của chung đồng hưởng lễ là giữ hạnh nết đúng đắn để tạo nên một nhân phẩm biết nhường, biết nhịn Tất nhiên là phải giữ trọn hạnh đạo đó vậy Trí là phải thông hiểu việc thế mà đi Không để tên tuổi phải lời chê tiếng nhẹ Tất nhiên là phải trọn tùng lực pháp chân truyền đó vậy Tính là phải đúng lời đúng hẹn Tức là phải danh chánh ngôn thuận Thuyết hành phải được giống in nhau tức là phải trọn thể đó vậy đó là mặt thể pháp thế đạo còn mặt bí pháp thế đạo là phương tầm ra định hướng để dạng giữ tam can ngũ thường tất nhiên là trọn phần nhân đạo phải là kết quả do thể pháp mà nên nói chung về bí pháp thế đạo tất nhiên là phương pháp giúp đời an nhàn đạo đức đó vậy về tam tùng tứ đức là phần của nữ phái tùng phụ như người con gái phải giữ tiết trinh cũng như kẻ tín đồ giữ tròn danh đạo tùng phu như bóng tùy hình tất nhiên là phải ví mình như một trong thánh thể tùng hội thánh đó vậy Tùng tử Là phải vì đám hậu sanh mà quên mình Đang tạo thành sự nghiệp tương lai cho chúng Tất nhiên là bổn phận của chức sắc đó vậy Công, ngôn, dung, hạnh Tức là việc làm cho nhân sanh thoát khổ Lời nói để đưa đường giáo hóa Hành vi cử chỉ đặng treo gương mặt thế tức là phải biết nâng cao giá trị của thánh thể chí tôn nết na đầm thấm giữ trọn thương yêu tất nhiên là làm nền móng cho đại đồng thế giới đó là thể pháp kẻ đã trọn về mặt thể pháp tất nhiên hiểu biết bí pháp vì bí pháp không chi lạ hơn là phương pháp bí yếu để nâng cao giá trị cho thế đạo Nói rõ hơn nữa là phương làm cho đời trở nên tận thiện, tận mỹ. Nói theo nhân sanh triết lý thì bí pháp là kế hoạch để nâng cao đời sống trong nhân nghĩa đó vậy. Mấy em đã rõ chưa? Kỳ tới bằng đạo giả về thiên đạo, bằng đạo cứu Tái cầu Đức cao thượng phẩm Bạn đạo chào mấy em Bạn đạo giảng giải thêm về pháp lý Một nhân sanh phải giữ thế nào cho tròn nhân đạo Đạo nhân lưng Cần phải có đủ tam can ngũ thường Vì đó là nền gốc của nhân lưng Nhân lưng gồm có nhân đạo và thiên đạo Nhân đạo các em đã rõ Còn thiên đạo các em sẽ học trong kỳ tới Vậy hôm nay